Xin chào, chào tất cả các bạn Hôm nay đi đến ở đây Mười xem theo phu Budi 609 năm Chắc là nổi tiếng Có bánh tết và bánh cột và bánh theo nhưng mà hôm nay chưa có bài Tết vì ngày Tết là năm sau à, hôm nay nóng quá à, đi này này này này đi 아, 아. 아. 아. 박스 안 넣고 탁가 넣고 타타 잘 쓰는 정 하요 나와야 ngon ngon ngon ngon bánh của nhà hàng này à, cho nhau món guladan và đảo đảo này là rất ngon ngon hết rồi <laughs> người 100% là sao theo Hatsu trên sầu trước kia rất ngập nên bình thường nhưng mà ở đây à, hơi hơi mập nên rất rất rất ngon rất ngon đến chín sau các bạn các bạn phải đi đến này thao đó cảm giác như thế nào cho cho cho tôi làm việc